không phải con hôm qua đâu đức ạ con hôm qua màu đinh con hôm nay đinh đổ này trời hơi âm u nên là đấu không căng nhau lắm Night. Okay.